就是乖乖直接干，先干。就。 Tôi không chỉ kêu Còn chị không Rồi, chị cây coi chị con siêu siêu siêu vâng. siêu <laughs>